Ok anh em và xin kính chúc anh em một lần nữa năm 2023 à, Chẳng đầy sức khỏe và thành công nhiều trong uh, năm mới 2023 này nha mọi người Và giờ chúng ta sẽ bắt đầu anh em mình uh, mâm vàng ngũ quả của phần thưởng uh, Evan 2023 này Thì uh, hôm trước thì Khải cũng cho anh em xem sơ qua thì uh, chúng ta cùng xem sơ lại thử cái phần thưởng này nó gồm những gì nha anh Đây Thầy sẽ lên chân chủ cho anh em xem Công thành chiến sư .net Và chúng ta cùng theo dõi cùng uh, để xem thử phần thưởng uh, cái lần này thì à, mừng xuân quý mão 2023 này Nó gồm những phần thưởng gì nha anh em Đây Ok bây giờ Khải sẽ chuyển qua cho anh em xem thử, thử phần thưởng gì nha Đây Đây anh em cái mâm vàng thì này thì uh, Evan Show nha anh em Còn mâm bạc thì Khải chưa anh nha Tầm này thì Khải chỉ anh Evan Show đầu tiên thôi Đây mấy này là quà Tết mở rớt ra này Ra mạng cầu này trái sung Dừa đu đủ soi Và ba lô xì lớn và ba lô xì nhỏ Thì cái này thì khu vực tống kim 150 điểm cái này bao nhỏ là là Evan tiền vàng nè nam là tốn 150 điểm trên một bao nè ở bình xu thì 50 điểm trong một bao lớn đó rồi sau khi ăn ra được uh, uh, cái thiệp trúc xuân dưới lại uh, ờ, đua tốt cá nhân lại ban hội thì anh nó vẫn ra nha nam thì nó đã mở đua tốt rồi thì bây giờ anh là có thể nạp luôn nha nam và cái mâm bạc thì nam mua ở ở, ở dưới là 5 vạn một mâm là evan tiền vàng này còn mâm vàng này sâu xu này nam đó 10 xu một cái rồi sau khi ăn thì cái này mâm bạc thì cả chưa ăn thì bỏ qua đi tại vì mấy cái này à, chủ yếu lấy kinh nghiệm thôi được bao nhiêu 3 triệu một cá thì ăn một nghìn cá thì sẽ được 3 tỷ nè được một ba tỷ kinh nghiệm của Evan tiền vạn rồi Evan Su nè chủ yếu Evan Su ngày hôm nay này mâm vàng ngũ quả này là được 7 triệu 7 triệu một cá thì ăn một ngàn cá sẽ được 7 tỷ nè 7 tỷ chứ tầm này úp được à, khoảng gần hai cấp nè em ơi chắc hơn hai hơn hai cấp gần hai cấp gì đó à, một cấp rưỡi không cấp rưỡi tầm này khải đang 4 tỷ mấy này, thì sau khi ăn sẽ được mảnh ngựa nè rồi mảnh ngựa được pháo trồng nè pháo trống nha pháo trống thì mấy cái này ờ, mua trước hàng anh cho anh em xem nè hình xuống nó ra mớ phần thưởng bên dưới này nè ngẫu nhiên này đó rồi giấy hoa làm dùng đường gói pháo sân có sát thương dùng đánh được 30 cái này là gói uh, gói giấy đánh ông 30 ở Giang tầng Thôn nha Nam rồi lớp hợp thạch anh bảo hồng hồng bao xâm vai à, cái này thì anh thêm được 50 bao nha Nam 50 bao thì nó được một số phần thưởng như sau đó là kinh nghiệm này rồi roi ngựa đá phát sáng mặt tịch mùa xuân bí tịch giáng xem bào và kim cương bào bát bầu rương là ba tiếng tháng thì tinh và tinh hồng bảo thạch cái này quá quen thuộc rồi ở ờ, chủ yếu lệnh bài bút xanh này lệnh bài bút đặc biệt này quá tử thì nguyên nhân thì ban hội hồng binh bài cái bí tịch mùa xuân ờ, cái này là điểm tìm đăng kiến năng theo mùa này mà cứ mỗi mùa thì anh sửa hai hai cái đó giống như hai tài tử kinh giống như hai vào là một tịch rồi mệt nạ thì tinh tinh hồng rồi món này thì bình thường thôi em ơi ở xuống bên dưới được phòng uh, siêu sáng siêu anh được uh, ngàn cái nè sự phòng đẹp, siêu sáng cá nhân rồi ngẫu nhiên một phần thưởng càng khôn à, mùa này cái đặc biệt hơn đó là có càng khôn song biệt song tuyệt nha nam càng khôn song tuyệt là kỹ năng vẫn có cộng hai cấp nha nam hàng sử dụng 12 15 à, ngày khá ok ba mặt nạ được mặt tết rồi có tiểu thành bí kíp à. à, tiểu thành bí kíp này <coughs> ok nói chung thì nó cũng tương đối giống như mùa trước rồi em cũng không có gì tương đối không có gì khác hơn nhỉ thêm cái à, một số phần thưởng như là uh, ông 30 này rồi càng khôn này Đó Rồi ok bây giờ chúng ta sẽ trở lại với màn nhỏ chúng ta sẽ bắt đầu anh Vinh nha em ơi Hello à, Phiết Liêu nha uh, Hello uh, à, Cu Tôm Hello Quắc Ngọc Hello Toma Thay mặt uh, tất cả anh em bằng áo Kính chúc anh em một buổi tối xem lao dễ anh em ơi Và năm mới phát tài phát lộc như là sức khỏe dồi dào nha anh em Bây giờ là Khải sẽ anh Vinh cho anh em xem nha Khai cái Vinh thử được gì đấy Rồi khui <clears throat> À ok người anh em ơi Hello anh em nha Hello Hiền Đức nha lên 50 anh bao nhiêu VM đồng lên 8 x đã Lên 50 thì anh khoảng tầm uh, một, uh, một, hai, ba trăm cái uh, even uh, Đâu nếu mà lên 50 thì đâu phải cần cày đâu Hiển Đức ơi Bạn inbox trực tiếp vào fanpage thì sẽ được hỗ trợ lên cái code 70 level luôn á Lên code 70 level sau khi thì mình làm thêm giả tẩu thì chỉ tốn khoảng tầm 2 đến 30 nghìn Việt đồng thôi Thì lên 8x luôn nha Hiển Đức ơi Rồi ok Còn nếu mà bỏ tiền Anh Even thì từ 8x có thể lên được chín mấy đó nè rồi ok Khải anh Vinh nha mọi được 7 tỷ 7 ờ, tỷ thì hiện tại khả năng có 4 tỷ 4 thì 7 tỷ thì Khải chắc được up khoảng tầm ờ, một ờ, một cấp với lại tầm mấy chục phần trăm nè liệu có lên được hai cấp hay không Rồi, anh nha anh em ơi nhá một uh, hai boss mảnh chiếu dạ pháo chống boss đặc biệt Ồ, chủ yếu phải tìm boss đặc biệt anh em ơi thì tinh mặt nạ boss thường boss xanh đặc biệt bốn con bà bốn đặc biệt này ốm một cấp này năm đặc biệt là chủ yếu tìm được bậc đặc biệt đỡ sang boss em ơi rồi xong mới nãy hiện tại bây giờ chúng ta chỉ mới có khoảng tầm uh, gần 500 cái rồi còn 500 cái mà chưa có cái bánh nào anh em ơi chưa cái bánh nào inbox inbox trực tiếp vào fanpage tìm lại ký ức võ lâm công thành chiến 2005 này nè rồi bên ad sẽ gửi cho bạn một cái code lên level 70 luôn và sau khi lên level 70 thì bạn đến giả tẩu này bạn làm 40 nhiệm vụ giả tẩu nè 30 giờ tẩu trong ngày thì nó sẽ lên được 8 hit luôn nha lên được 83 luôn á nếu mà hết 30 giờ tẩu thì 30 giờ tẩu thì bạn chỉ cần mua này cá sư đồ giang hồ này 30 cái này là hoàn thành nhanh luôn Không cần phải đi động trên mất thời gian Thì 300 xu thôi nói chung là khá là rẻ Đã lên được tấm mấy rồi Rồi khui nha em ơi Tiếp tục này à, ờ, Hiện tại chưa có một cái ờ, bí tịch đặc tình nào hết à, Một lỡ hộp thịt ăn, Một tiền thổ lộ Một lỡ hộp thịt ăn, Phục viên lộ đại Của tiểu đại với lộn Hello này mới vô nha Thủy tinh Rồi rồi ơi một bánh người ở đây mình sẽ số 5 rồi nè <clears throat> Hơi khôi, hơi khôi Khải uh, à, chuyển ít đồ qua anh nằm động ra Thôi xong Đây Khải chuyển ít đồ qua anh nằm động á Rồi bị chặt rương nè à được Khải chuyển ít đồ qua nằm động rồi chúng ta mở tiếp nha anh em ơi Độ sao hiện tại bây giờ chủ yếu uh, uh, ra mấy những vật phẩm hot, hot tới mà chưa thấy nha anh em Chưa thấy nha rồi mất cái mảnh ngựa thì chưa có mảnh nào xài được luôn Mảnh 4 nè Mảnh 5 xích thố nè Chủ yếu mảnh 8 mới có tiền này mà Mảnh 8 mới có giá Hôm nay thì mùng 6 đã chính thức bắt đầu vào hoạt động nha anh em à, Bây giờ tầm này cũng đang cố gắng uh, Anh em nghỉ Tết cũng xong rồi Bây giờ bắt đầu hoạt động thôi Đúng rồi Hồng Lê ơi Đúng rồi chính xác rồi Tạo lên level được 70 mà à, Cày gì đâu cho chi cấp 8 ít cho nó khổ 7 ít gì nó khổ tạo ạc là anh em đã lên được 70 rồi anh em làm gia táo anh em úp rồi tiền thua lỗ bỏ qua bên này chặt chỗ này bật nạ luôn này mấy này phải bỏ qua con năm độc đỡ từ từ tính sâu nè mà tại vì mấy này nó không có giá trị lắm có xanh thiên sơn rồi được à, hai bốn năm cái lần bài boss đặc biệt á ba bài boss thương hai lần bài boss thương thì tinh được à, một hai ba bốn cục thì tinh tầm này mới thị tinh thì cũng đi tại ờ, tỷ thôi nè chứ ở server này thì không phải đồ tím á nên là không ờ, quan trọng lắm nên là giá trị của nó cũng không có được bao nhiêu cả rồi tiếp tục hai mảnh ngựa này mảnh ngựa này ờ, đỡ từ từ tính sâu hai mảnh ngựa này chưa bán được đâu rồi <clears throat> hello hùng an nha hello uh, thanh trực trần hello uh, anh em mới vô nha ok bây giờ còn máy cuối cuối nữa mời Ôi sao giật rồi mà What the hell Sao tự nhiên nó bỏ vào ta Vái thiệt Không ăn cái này Vái sao dữ ta Sao tự nhiên nó hủy ta Nếu mà đồng ý mà tự nhiên nó hủy mất tiêu rồi <clears throat> Rồi Ồ, oh, hai bên ngựa, hai bên ngựa cho bán shop đi. Hai bên ngựa tầm này không có giá đâu nè em ơi. Rồi khui Hiện tại chưa có một cái kỹ năng tiềm năng nào luôn nha anh em Ừ Hồng Lê hôm đó bận mà đâu có thời gian online đâu em Một cái gì đây Bí tịch mùa xuân điểm kỹ năng Một à, là hạt anh nữa Một bí tịch tiềm năng À được một bộ rồi anh em ơi Kỹ năng tiềm năng được một bộ rồi Mà thật anh rồi 30 ô trong cái cuối cùng này không được hai bỏ qua con năm đọc cắt tiếp từ cho con nghe mi đi hello này mới vô nha kính chúc em một tối xem live dễ nè ơi bây giờ thấy à, đang lựa mấy cái đồ thấy cất qua này ấy. rồi bỏ mấy cái đồ à, qua này cái hello trứng lên cho người anh em ơi ok tất cả anh em nha rồi, bỏ cái uh, tiền thổ lộ này bên ờ, bên không dân đại à bên không dân đại bán có tiền mảnh hiếu giả dạ này nọ bỏ đi còn 30 ô đã mở cái rương này á để tính cho anh em xem thử lời lỗi này em ơi hiện tại bây giờ khả đã mở được này một này à, mấy phú nhân là mấy vớ tử đại này hai bốn sáu sáu vớ tử đại là một cái trung bình 150 xu thì 150 xu nhân cho 6 là được 900 xu thì tinh này 1 2 3 4 viên tinh 4 viên tinh khoảng 150 nữa là 600 xu nữa là một k năm k năm như uh, ờ, là bài bot này bài bot này khoảng trăm rưỡi nữa mà bot thường này khoảng trăm rưỡi 200 đây thường thường hôm trước Khải mua 200 thì giờ cứ cho 200 đi còn 600 nữa là 2001 và khả năng khả năng thu được trên cái rương này là 2001 rồi này còn lần bài đặc biệt này là đang thu với giá 800 thì phải rồi 1 2 3 4 5 800 là <clears throat> 8 x 5 là 40 đúng không 40 thì Khải thu được 4 à, kim nữa là 6.001 ở bên rương này 6.001 đúng không hai viên tinh hồng hai viên tinh hồng này viên cho trăm rưỡi đi là hai viên 300 là 6.400 rồi có vẻ hết hết ô này 6.400 một bộ bí tịch mặt tịch này khoảng uh, ờ, 800 xu 800 xu rồi bằng uh, 7.200 7.200 với ba cái này em ơi ba cái mâm ba cái lỡ hộp này thì khoảng tầm 800 xu một hộp thì ba cái là khoảng uh, 2k4 7.200 cộng với 2k4 rồi thu được 9 k 6 rồi em ơi 9 k 6 nói chung không lỗ đâu em bỏ hơn 10 k mình thu trong này không lỗ đâu rồi ok bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua rương bên này ngay, rồi tiếp tục ăn tiếp cho em ơi hiện tại đã được 9 k 6 rồi nha đúng rồi đúng rồi đang thu đó bình trần thành đây nói chung là thu đánh anh em ơi rồi đã thu được uh, à, 9 kim 6 rồi nha cái rương vừa rồi khả giao dịch là 9 6 rồi mở cái cuối này đầu đầu là tính tiếp anh em ơi rồi khui hàng này được cái kháng tất cả này một lần bài uh, à, boss quý mão này lần bài boss này cũng được kim máy này em máy kim này em ơi chung là lời này mà anh cái này không lỗ đâu em thực sự là không có lỗ đâu một cái à, càng khôn cái này à, bán giá còn 500 xu nữa này 800 xu đó là được 10 kim này cái boss này khoảng hai kim rưỡi nữa 12 kim rưỡi này cục này cái cục boss này hai kim rưỡi rồi nè hình hình mới có nó không phải đơn giản đâu nè hai kim rưỡi nói gì đây cho gì đây một thì tinh nữa mặt nạ ôi cho một áo hiệp cốt luôn áo có 45 nhỏ thiệt áo e 47 là cũng được vài kim rồi em áo 45 rồi nói chung thì không có lỗ đâu em ơi thiệt sự mà đợi nói anh even thì mùa này không có lỗ lắm em ơi chuẩn bị không lỗ đâu mọi người ơi quá ngon luôn rồi thì mở được à, một số cái này nữa nè hộp à, hộp bao xâm vầy nữa nè em ơi hộp bao xâm vầy phải mở tiếp tục nữa được gì nha cái này thì mở thêm được một chút đồ nữa hiện tại chặt rương quá không biết mở chỗ nào đây ồ đây ở hiệp có 4, 45 rồi nè thôi cái cái này càng khôn luôn cho nó trâu đó hai kỹ năng cũng có nè kỹ năng cũng có hai cấp đó rồi cái này thì để ăn được một bộ mật tịch và bí tịch thì lúc này sẽ tính tiền rồi cũng như luôn full điểm luôn đó tầm này là sư tử hóng là khỏi chơi luôn nè sư tử hóng mắt ộp luôn á tất cả đều mắt sư tử hóng 19 ờ, trên 2 này này cứ ờ, hóng một phát là được xấu xấu ờ, chó rồi nè Ừ Nói chung là lời hoàn toàn anh em ơi Thu vừa rồi đã hơn 10 kim rồi Giờ phải tiếp tục ăn cái L3 xùm vầy nữa nha anh em L3 vầy biết có chặt chỗ không đây Sợ chặt chỗ thôi không được gì không sợ gì một kháng với cả 10 này Lời quá lời luôn Thiệt là bao là háng này Thủy tinh này Kiến thiết là bao Thiết là bao Thiết là bao nước luôn Từ qua thân qua thùng khác nước luôn Thùng khác nước luôn Nước là bao này, nước này, nước này Wow, được ra thêm một kỹ năng luôn em ơi, ngon anh thêm được một kỹ năng nha em Một bí từ kỹ năng này, nước nữa này Nước này, quá lời luôn em ơi Em bình anh quá lời luôn, không thấy lỗ luôn anh em Thu hơn 10 kim rồi anh em Chưa nói mới mấy là ba là hán là tiền không này anh em 150 xu một bao này anh em Trời ơi, thân hình phụ cho quá trời kìa Ôi trời ơi, 4 5 cá thân phụ luôn rồi à. 4 cái luôn rồi à này cho xe mang là ok luôn được một cái kháng tất cả 10 hả mang đây là kháng cả năm mang vô này một viên thị tinh này một cái lá thổi phù này rồi ok năm ơi chung hoàn toàn là khá là ngon nha năm tại được ờ, một mớ đồ cho xe rồi mấy cái lỡ bao này hai ba bốn năm gần chục cái là lỡ bao là hán thì được kim rưỡi nữa nè cái này được ờ, kháng cả 10 nữa khả đi đi khui kháng cả 10 luôn mang luôn nha nam hello anh em mới vô nha áo đó nhá nhiều ạ à. áo này chắc vài kim thôi bạn ơi nếu mà đặt móc 47 thì hiện tại giá nó khoảng tầm uh, ờ, 5 đến 10 kim còn áo này thì thiệt sự chắc cũng tầm 2 đến 3 kim thôi nè 2 đến 3 kim thôi không có cao đâu rồi ép cái uh, kim cương bào kháng cả 10 Ui, 5 mùi trống à Đấy, vào phong độ single lên Từ khải vứt qua cho nghe 10 nữa nè mà Vứt mấy này qua cho nghe 10 nè Chặt rương quá con này là thiếu làm búp các bạn thiếu làm búp thì có gì đâu mà cùi với ờ, cùi với ờ, cùi với mạnh gì ở đây thiếu làm búp thôi full chủ yếu full búp cho ban thôi chứ có làm quần què đâu <laughs> làm quần què đâu mà cùi không cùi trần cường ông ờ, muốn không cùi ông vô thể hiện đi vô ông tạo ông làm đồ hơn hơn ạc này lên đây là mới hết mới ok được <laughs> chứ cùi gì ạc này ạc búp mà cùi gì có gì đâu mà cùi nó chỉ đi búp cho quan thôi nó có đánh được ai đâu mà cùi giống cùi thôi bỏ quan nó chặt rừng á, Đây. gần 10 là bao là hán này em ơi 10 là bao này cho con ngày 10 cắn giúp được hai ngày áo kháng cả thịt anh chỗ quá trời thân phù này nó các kiểu đồ tìm đủ yếu tìm cái lá thổ đi phù mà chua gốm có ăn được uh, có một lá 45 à? là hơi đen rồi nè 45 là hơi đen á lô lô lô giao dịch này anh ai anh em nào lái thổi phù nó không anh em thằng đình phù với lộn không có thổi phù thằng đình phù thôi đây giao dịch này tính ra 10 kim ăn nấu lỗ đâu là quá trời luôn đồ đạc quá nhiều càng khôn bao nhiêu bao nhiêu cái mà rẻ vậy càng khôn có tám trăm xu nó bán đầy nữa có cái nào nữa không không có hai cái nút rồi giao dịch nè giao dịch nè nay ơi Mày quá trời quá đó rồi <coughs> được ăn tháng rồi ôi được con cái hai hai cái một tháng thì xài bắt đầu event đợt này dư, okay quá ăn nấu lỗ ừ. dư quá trời cho thêm ba viên bốn viên thủy tinh nữa quá trời đó trời ơi cái thổ địa phù hả đưa cái thành phù thổ phù á thổ phù á được rồi thổ phù hiện tại là một hai thổ phù á thổ phù chịu đâu không có tưởng cái thân phụ cái thổ phụ có, có ăn được cả một cái à chính đang xài với lại con năm độc xài là hết rồi cái này em đang em đang tìm mua rồi không có nè giờ dạ, không cần cái này hả giờ dạ, không có đâu anh ra được có một cái à một cái đang xài với đưa cho năm đồng cái đủ rồi à, ừ. lấy đây đây dứt ra người mi này quất là người mi này người mi này không có đây này giao dịch được rồi tưởng uh, dư cái gì dư cái đó thôi còn cái kia là xe xài rồi anh Vinh là tính ra có 11 kia mà thua quá trời không có lỗ được áo hiệp cốt rồi chứ vãi chứ anh xui à trời ơi đục đó ra nhập vào hiệp cốt nữa ngon mở mà ăn bán ra được có ba kim mốt kìa ừ. trời ơi đã sẵn banh tính ra gần mười mấy kim luôn Dám anh, anh, anh tính ra lỗ ừ em em ra làm bài boss đặc biệt không đã thu được mấy kim rồi ờ, bữa hổm bữa hổm anh ra có một cái một đợi đến năm cái làm bài boss đặc biệt này ngon vãi chướng có cái sàn boss luôn anh em, ờ, anh em nghe mình 30 tọa độ nào anh em ơi ờ, à, anh chạy ra gian tân thôn nữa anh chạy ra giang thôn nữa anh chạy vòng vòng gian tân thôn nó không thấy đâu giờ đi nộp top bang đấy anh em cứ nộp top bang bình thường nha anh em hiện tại cái bên mình nó bị lỗi thôi là một hai hôm nó hết à mới hỏi order đủ top bang này sáu trăm anh em nghe mình nói chuyện không vậy nghe nghe nghe nghe nghe nghe ờ. cọt nó cập nhật lâu dữ hả cập nhập á cập nhập như đâu ta anh biết nó chạy cập nhật có 15 lần này mà nó chạy không được mày phải nghe phải xài điện thoại nè dạ là chắc là giả mạng á chắc là giả mạng thì discord đâu giả mạng discord đâu ừ giả mạng discord đó à, nộp ngay vì lên hoạt động rồi em ơi má bị kiếp uh... 154 từ môn mà bắn bắn ghê vậy nó nộp quá trời rồi nó 54 lẻ số cái ta đùa tài thật tính lại chạy không thua 30 đâu cả anh em chạy dân thôn tiền có không em mười rồi biết có bị lỗi không đây một cái nữa để em tìm kiếm phụ cho mấy người vừa ấp ấp được này được hai cấp nè trăm lẻ ba à, trăm lẻ năm rồi đi rồi đi rồi đi rồi cái cái cái giấy đó mình mình ép xong mình mới ném được rồi ờ, đúng không anh Tùng hay là mình ném trực tiếp cái giấy luôn mình ném trực tiếp rồi à, không mình phải ép em ơi à, ép chỗ nào ép chỗ nào anh mình ép ở cái chỗ um, ờ, ờ, cái thằng ở, ở tương dương em à rồi thằng chỗ giám định gì ừ, không rồi. thằng ấy luôn em thằng mà tạo event đó à thằng tạo event luôn thằng thằng thằng, thằng cái event ấy rồi rồi ừ. à, phát ném mấy cái mở cái túi ông bà mười ngon lắm luôn á rồi, ok anh em ơi, anh lời hồng toàn luôn em ơi, quá ngon luôn. Ảch trước ạch nghe mi cũng anh quá lời, ạch này quá lời luôn nè. Ông 30 ông chạy như điên em ạ. <laughs> Rồi, lên lên. À, ok anh em và Khải xin tạm dừng video tại đây và kính chúc anh em một à, năm mới vui vẻ nha và tràn đầy sức khỏe nha mọi người. Và bây giờ thì Khải sẽ chính thức hoạt động với ba một chút nha anh Ok, cảm ơn anh em rất nhiều và đừng quên để lại cho video Khải à, một like chia sẻ ủng hộ video đồng em cá nhân em ơi. Ừ đồng em anh không lỗ em ơi, anh thiệt sự là thu là bỏ cái 11 kim hơn thôi mà thu quá trời luôn em ơi, thiệt sự là tính sơ sơ cái lúc nãy mà chưa tính 50 cái ờ, hộp xung vầy này nè thì hồng bao xung vầy này thì khả là hơn 10 10 10 hơn 10 kim rồi mà thu lại hơn ờ, mở tiếp tục 50 bao này ra quá trời đồ nè mà đó lời áo vi phong này rồi thêm kỹ năng tiềm năng rồi thêm 10 bao máy nữa chung là lời chắc lời cũng được hơn 3 kim lời chắc hơn 3 kim đó